Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các chị bạn quay trở lại kênh của em Thì hôm nay em cùng chúc anh chị các bạn một ngày làm việc thật vui vẻ phúc anh chị nhé à, Buổi sáng hôm nay em giới thiệu anh chị các bạn à, một cái dòng xe Kia Morning à, Xe nhỏ gọn, giá thành hợp lý cho quý anh chị à, Thì quý anh chị các bạn à, lần đầu tiên xem video của em thì cũng đừng quên nhớ đăng ký kênh à, Để tiện cập nhật và theo dõi những cái mẫu xe mới bên em anh chị nhé Và em cũng cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi à, kênh của em trong thời gian vừa qua thì chiếc xe này bên em đang rao bán giá hợp lý cho quý anh chị luôn đó là 240 triệu 240 triệu có ngay một con xe à, để phục vụ gia đình che nắng che mưa hãy ưu điểm con xe này là máy móc vận hành cực êm chị nhé Kia Morning thương hiệu này ở Việt Nam mình cũng sử dụng rất là nhiều đó linh kiện về thay thế à, thì hiện tại à, xe đang à, đeo biển thành phố Hồ Chí Minh à, khuyên chị các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể lấy con này đi à, không mất tiền chuyển biển anh chị đó chỉ à, cần à, à, đổi tên qua cào vẹt là đi được ngay thì uh, khi anh chị các bạn khi mua xe cũ thì cũng tiết kiệm được một khoản tiền khá là lớn anh chị nhé anh chị các bạn uh, mua uh, ở những điểm uy tín uh, chọn những con xe uh, gia đình thì anh chị các bạn uh, đi vẫn rất ok tầm khoảng uh, 5 đến 10 năm vẫn uh, không có hư hóc gì anh chị bảo dưỡng bảo trì định kỳ uh, tốt thì mình cứ đi hoài thôi không có hư đó đôi khi anh chị các bạn à, cũng à, nói là những cái dòng xe cũ nó dễ hư nhưng mà anh chị các bạn phải khi à, mua thì phải chọn đúng xe để chọn những con xe tốt nhất thì khi mua xe thì anh chị cần tư vấn thì có thể là liên hệ cho em theo số điện thoại là 0969 711 411 em sẽ tư vấn cho anh chị các bạn một cách nhiệt tình nhất đó, thì uh, chó đèn của con xe này còn tương đối là sáng anh chị nước sơn còn giữ nguyên độ riêng của nó 95 phần trăm à, thì à, sơn này là sơn rin có những vết chảy xước nhỏ thì bên em có giảm tút qua rồi anh chị à, để con xe nó mới hơn thì à, tại vì trong quá trình sử dụng anh chị cũng đã biết à, thì chúng ta có những cái à, vết chảy xước hai bên cản cẳng trước cẳng sau khi mình da mình da lui ra tới thì nó sẽ à, có những vết chày đó thì bên em có làm qua có đánh sơn lại cho nó mới à, con này là bốn quả lốp còn gai còn sâu anh chị nhé bốn lốp còn gai còn sâu ở vành đúc la dân bộ vành này à, nhìn rất là đẹp anh chị phần đuôi của nó này cùng đèn hậu còn khá là sáng đó cốt sau cốt nha rộng rãi chứa đồ rất là nhiều đồ cho gia đình 4 đến 5 người những cái con ốc vít này đang còn nguyên trinh hết nha ốc vít này chưa dấu hiệu bản tháo gì đó. ngoài thịt nhìn chung đẹp về phần nội thất thì chủ cũng trang bị rất là nhiều thứ ở trong xe như à, phin tản nhiệt dán hết rồi anh chị phin tản nhiệt dán hết rồi đầy đủ đó à, ghế thì à, được bọc da hết anh chị một da màu cam nhìn rất là sáng xe à, da này da tốt anh chị nhé trần được bọc chống nóng 5D đó, trần chống nóng 5D hai bên à, ghế à, hai bên ghế này có trang bị à, màn hình DVD để giải giải trí phía sau nhé phục vụ khách phía sau về phần túp ly túp lô thì đang rất là mới đó. chưa dấu hiệu nào à, xuống màu hay là bị à, à, xước nhiều keo chỉ con này thì bên em cam kết rin 95 chưa qua chạy keo hay là làm keo chỉ lại về phần à, gầm bể con này thì anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm gầm bể thì à, không có mục mọt chắc chắn nha đây khoang lái này đó, top ly này những nút đìa à, gương kính chỉnh gương chỉnh điện còn mới nguyên rin từ ngoài nhìn vào trong anh chị sạch sẽ những con ốc bành lề này đang còn nguyên rin hết này À, tem này của nhà sản xuất đầy đủ thì con xe này chạy được 92.000 ờ, luôn chị đây 92.000 nhé đó máy móc cực kỳ êm ưu điểm của nó là côn số ngọt cực kỳ êm máy móc vận hình ờ, trơn tru tiết kiệm nhiên liệu à, chủ được trang bị cái màn hình DVD cửa lớn này để à, giải trí đó, số này mới nguyên zin rồi em sẽ đi vào phần máy móc cho quý chữ bản xem chi tiết à, xem nó vận hành như thế nào đó máy móc này cực êm anh chị đó, hiện tại à, em đang à, cho nổ máy luôn chị nhé đây nắp capo này ốc vít nắp capo đang còn nguyên rin hết chị nhé đó thì à, quý anh chị các bạn à, có nhu cầu à, xem con xe này thì có thể đến tận nơi à, bên em để chạy trải nghiệm con xe này hiện tại em đang ở thủ đức thành phố hồ chí minh anh chị nhé thì cũng cảm ơn chị các bạn đã theo dõi video và cũng đừng quên nhớ đăng ký kênh cho em để tiện cập nhật theo dõi những cái mẫu xe mới bên em à, vâng xin chào và hẹn gặp lại